xanh wow hợp với cái ly nhỉ bạch thủy đây có màu xanh bạch thủy bạch thủy đâu là ơi thực sự là rất là tinh tế á có phải là bạn ta thấy là mình uh, cái post facebook là mình đã là mình muốn mua nhà mới á <laughs> xong cái bạn tặng bạn trước quả tân gia quả tân gia còn nhà thì không ăn liên góp hết <laughs> <laughs> sự là các bạn rất là tinh tế khi mà uh, biết riêng là mạch thủy và tặng những uh, chiếc bát xinh như thế này bây giờ là bác đi sau tất cả những thủy chén thủy là nước như vậy là màu xanh nhưng các bạn màu xanh nó vâng, hoặc màu xanh và hoặc màu trắng phần trên bát rất là xinh hoặc là cái này các bạn có chủ ý là một là một là hai bát cơm hai người ăn ăn một mình thì buồn nói chứ bây giờ nói với chị đó <laughs> hoặc là uh, có người ăn cơm cùng tiếp theo cái này là sâu lần sâu lợn gì đấy đấy đồng bộ đúng không? Đúng là đồng bộ luôn đồng bộ. Lòng xanh, đĩa lòng màu xanh. Thế là hai cái đĩa sẽ giống nhau đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi ạ. Cái này là salad này. mì, <laughs> một chiếc ô tô rất là xinh cái này thì rất à, là bạn muốn à, chắc là các bạn muốn là thay vì mình à, ăn cái ăn cái ô tô thay vì việc là ăn một lúc hai chén cơm như này thì mình có thể ăn một cách nhanh gọn hơn là ăn một bát cơm như thế này chứ sao không thấy các cái điện thứ hai này? đây là dưới em bạn tại vì này